cùng mặc võng trên rừng trường sơn hai đứa ở hai đầu xa thẳm đường ra chân mùa này đẹp lắm trường sơn đông nhớ trường sơn tây trường sơn tây anh đi thương em thương em bên em nhiều con đường mà gánh gạo muối bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng khơi